chấm dứt là cách tốt thôi hai người dưng một lối suy nghĩ chi đem mời hà có chi níu kéo khi cuộc tình ta đã heo khô anh phải lùi lại một bước cha cho em sự tự do cha cho em những lời nói dối cha cho em những vết thương anh xếp ngăn nắp vào bao ngày người dưng không hề quan tâm yêu đương gì đâu hỏi thăm hôm nay anh bất ngã chỉ biết nhìn về xa xăm người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy ngước nhìn về bên ấy cớ sao lại nhìn về bên này có chắc sự tự do em nói với anh không được như ý em sẽ là thích khi đến có thì đi em có bao giờ nghĩ là em đến đâu một năm tháng anh không hề than trách hay níu kéo em dù nửa lời bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi năm sau nhìn mong muốn nhất thời của em vậy thôi Cha cho em sự tự do Cha cho em những lời nói dối Cha cho em những vết thương anh xếp ngăn nắp vào bao ngày Người dưng không hề quan tâm Yêu đương gì đâu hỏi thăm Hôm nay anh vấp ngã Chỉ biết nhìn về xa xa sao lại nhìn về bên này có chắc sự tự do em nói với em không được như ý em sẽ là nơi em thích thì đến không thì đi em có bao giờ nghĩ là anh đứng đầu năm tháng anh không hề thăng trách hay níu kéo em dù nửa lời bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi nấp sau những mong muốn nhất thời của em vậy thôi người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy ngước nhìn về bên ấy cớ sao lại nhìn về bên đây có chắc sự tự do em nói với anh không được như ý em sẽ là nơi em thích thì đến không thì đi em có bao giờ nghĩ là em đến đau năm tháng anh không hề than trách hay níu kéo em dù nữa lời bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm sao nhìn mong muốn nhất thời của em vậy thôi nấp sau nhìn mong muốn nhất thời của em vậy thôi